Đây chị ăn uh, Nguyễn Chuột Gà quang, vịt quang Chuột đấy Coi như là nó giờ đã sạch cái mà nó không khai không ờ, Không cái này mới chơi được mà à đấy con chim ờ, để dạo dắt cuối cùng ấy ờ, cái, cái, cái, này con đá cái này con được à? thế nên nuôi một đôi này sau này nó có thể học con đĩa đĩa đĩa đĩa sai lắm không vấn gì. Cái hiện sống mà. Thôi được rồi. Thử mà cuộc chơi tí nữa là với hai con 800 nữa. Không có. 900 900 số 9 này. Xong rồi cái rồi. Hiện thí đấy. Hiện thí đấy người ta bảo ôm đâu. Chưa rồi bán đi này. Bán. Luôn nhà cái đâu. Có một cái chơi bán ngón tay này giờ cho bé lại yêu chú. 900 là cái máu đấy, cái máu chơi phải cái máu chơi phải mua. Máu quá luôn là không thì cầm về luôn không được đấy là nhá bây giờ nói thật nhá tháng nó ăn một lần một lần tháng nó ăn một lần nhưng nhưng nó giờ đái đái cái không cái con nào nó chạy vậy nó ăn nó bị vậy được. nhưng mà nó có thối cái cục này không không ở trên tầng 3 để trên tầng 3 và sạch không có cái khay này này rồi sạch nó ờ, tí thôi thì một tháng ăn một lần ăn nhiều đâu rồi. ngày nào nó ăn ăn gà chó gà thôi được rồi một câu nhá nhanh nhá từ chín năm rưỡi còn đúng chín năm rưỡi bán này ừ, mua nhanh lắm mới cả đôi không mua một con một được chưa bán với nhau này Để cho túi cho cái túi cho vào can nào cái này can nào can thật mua nhanh mua thật là số 95 cho nó cho nó làm ăn nó có lộc lạc rồi Okay. Rồi đôi này kiểu không ngon rồi. À, chơi không nhớ không mà quên đấy. Cứ đặt người đặt người đặt. Bà bắt nhá. Chứ không. Một đôi. Bây giờ là bây giờ về là cho nó. Nước cho ra đồng. Cho ra lồng. Đồng này, đồng này. Thịt, cứ thịt tươi. thế tên mà không mua con thịt cút. Con này nó hút Con cút thì ăn ờ. đấy. Ờ. Đấy nó vất đấy Đến là nó là nó ăn này. Ừ, trứng cũng được à? Trứng ừ. ờ. nó ăn. Ừ. Ờ. Con chuột. Rồi rồi rồi. Con chuột, con chim con. Sau lại to hả? Thế lại con gà, nếu khoảng tầm 50 cân con gà, cái to nó đấy. Ôi, thế là con này nó bao con này?